Đánh giá sản phẩm của Local Brand sau một thời gian sử dụng. Hôm nay mình có Hannes Boots của Tamor và Chelsea Boots của August. Ở hai tầm giá khác nhau, chúng ta được sản phẩm như thế nào? Đôi Hannes Boots hai củ bảy này của Tamor mình đi được một năm rưỡi rồi. Anh em có thể thấy là cái form vẫn giữ được rất là tốt. Phần lớn là nhờ chất liệu da tương đối dày. Đế đôi này được làm bằng da, không phải cao su. Chống mòn này mình tự dán nhá, không dán là trơn ngã dập mặt đấy. Nói chung sau một năm rưỡi cày liên tục thì đôi giày vẫn ở condition khá là ok. Chưa có dịp trải nghiệm những dòng sản phẩm khác của Tamor. Tuy nhiên qua mẫu Hannes Boots này thì mình đánh giá đây là một thương hiệu khá là chỉn chu và bài bản trong thiết kế cũng như gia công. Còn anh em nào đã trải nghiệm thêm những dòng sản phẩm khác của bên này cho mình xin ý kiến bên dưới nha. Đôi thứ hai là Chelsea Boost của nhà August. Đôi này ở phân khúc mềm hơn, một củ 3, một củ 5 gì đó. Đôi này dạo gần đây mình cũng đi rất là nhiều. Đế cao su, massage tốt. Về form giày mình thích cái form đôi này hơn, kiểu thiết kế nó góc cạnh hơn một chút đi. Da đôi này có vẻ mỏng hơn đôi kia một xíu, nhưng nhìn chung vẫn đầm và chắc chắn. Lúc xỏ chân mình kéo giãn đôi này thôi rồi luôn. Hay cái là chun không bị nhăn tí nào. Cái này thì công nhận tốt vì không vướng phần strap gồ ghề nên đôi Chelsea sẽ phối đồ dễ hơn đôi harness. Về cảm giác đi thì cho đôi này 8 8, đôi Hanes 9. Một điều nữa là phần gót của đôi Chelsea sẽ mảnh hơn phần gót của đôi Hanes. Cái này tùy gu cá nhân anh em thôi. Tất nhiên là mình vẫn sẽ giới thiệu những option giày giá rẻ cho những anh em mà không tài chính mạnh cho lắm. Tuy nhiên là với footwear, với những đôi giày, đặc biệt là những đôi giày da thì mình thật sự khuyên anh em là nên đầu tư vào những option chất lượng. Có thể là giá nó sẽ hơi cao hơn mặt bằng chung các brand Việt phổ thông, nhưng mà đổi lại chất lượng cực kỳ xứng đáng. Ví dụ như hai đôi này tiền nào của nấy mà, không bao giờ phí được đâu. Nếu như đến tận bây giờ mọi người vẫn chưa có một đôi combat boot nào trong tủ thì đấy chắc chắn là một thiếu sót cực kỳ cực kỳ lớn. Tại vì combat boot nó là một cái gì đấy rất là đàn ông, rất là quyến rũ ấy, nhất là nó còn cực kỳ hách dáng nữa. Mình mới kiếm thêm một đôi bằng giá sáp, giá rất là học sinh sinh viên. Cái form cũng rất là ok trong tầm giá nữa. Để mình đi thử cho mọi người xem luôn. Sneaker mình đi size 40 nhưng mà đi đôi này phải xuống 39. được cái đôi này là giá sáp nên là nó không bóng. Bạn nào mà kiểu không thích da bóng thì có thể chọn đôi này. đã là đi combat boot thì kiểu gì mình cũng phải sọc vào một cái skinny jean, boot đen xong rồi quần còn đen nữa, ấy. trông chân rất rất là dài, có thể đổi sang quần màu xanh và phối với áo bò màu đen. Bên trong sẽ là một cái áo phông trắng để nó giảm bớt sự nặng nề của outfit. Trông tổng thể nó rất là bụi bặm, rất là đàn ông. Hoàn toàn có thể phối đôi bút này với quần jogger để trông nó năng động, nó trẻ trung hơn mà lại vừa che được khuyết điểm của chân. Mình khá là hay phủ mấy cái quần ống suông, ống rộng lên trên mấy cái đôi combat boot như này. Đôi này mặc như thế cũng được, nhưng mà vì nó là da sáp nên là nó không có độ bóng ấy. Mà khi đã phủ quần xuống như này thì mình thấy là giày nó bó bóng một tí nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà không sao trông như này vẫn rất là ok. Cái tủ giày của tôi hiện tại đang có thêm một số cái sự thay đổi về thứ tự ưu tiên mọi người ạ. Đây là đôi zip boot của Tamor. Lần cuối cùng làm video về tủ giày là đôi này vẫn còn được đi thường xuyên ở thay cho những đôi sneaker luôn ấy. Mà có vẻ là nó đi mưa hơi nhiều, hơi cũ rồi cho nên là khả năng là cho nghỉ hưu để thay thế cho cái vị trí đi hàng ngày đấy tôi đã có Xin chào tất cả bạn, hôm nay mình sẽ cùng unbox một đôi giày đến từ nhà G2 mà bất cứ một bạn con trai nào cũng không thể thiếu được trong tủ của mình được. Về phần đóng gói thì shop đóng gói rất cẩn thận qua tận hai lớp hộp. Bên trong còn được tặng quyển sách cá mê giày của founder viết về thương hiệu của anh ý. Đi kèm là một đôi tất, thậm chí còn có cả đôi lót giày tăng chiều cao thêm 3 phân nữa. Tiếp đến là nhân vật chính của chúng ta, một đôi giày chase Boot phiên bản da trơn với mức độ hoàn thiện sản phẩm tương đối tốt. Chất liệu thì làm từ da bò Nepal cao cấp. Phần đế có những đường vân để chống trơn trượt và làm bằng gỗ. Shop còn cẩn thận chuẩn bị hai miếng lót giày để giữ form. Bên trong giày thì ngửi rõ được mùi thơm của da bò còn phía bên ngoài mình không cảm nhận được chắc do sốc đánh lên một lớp xi ở ngoài về độ đàn hồi của bo chun cổ khá tốt không bị giãn đường kim mũi chỉ may khá là đều và chắc chắn không có một chút chỉ thừa để mình test thử nhân phẩm của em nó bằng lửa xem thế nào Vâng, không hề hấn gì và nhìn vẫn rất là bóng loáng Thường giày da đi sẽ rất dễ nhăn để mình kiểm tra độ bền của em nó Không suy nhê gì luôn, 10 trên 10 Mình cũng có đặt thêm một đôi cùng phân khúc nhưng mà giá rẻ hơn một tí để so sánh cho anh em Khoan nói đến chất lượng thì rõ ràng đôi của nhà G2 có phần ngoại hình nổi trội hơn hẳn Về phần thiết kế thì cũng thon gọn và ôm chân hơn So với chất lượng như thế thì mình thấy giá này khá là ngon Vì ngoài thị trường những đôi như này thì không dưới một cục Giờ mình sẽ phối đôi này với outfit giống sếp Bảo đảm các chị em đổ đứ đừ Tôi nghĩ là tôi nợ anh em cái video này lâu lắm rồi đây này Hard boost cho học sinh sinh viên nhá Mà nó còn đẹp luôn cơ Lấy một chiếc mà bình thường tôi hay đi ra tầm hơn hai củ mấy nhỉ Nhìn này chả biết trên nào đắt trên nào rẻ Về các chi điện hoạt điện thì đều rất là mượt Chả có gì để nói cả nhé Vẫn là đế vip này Vẫn là ghế không mắc cây Vẫn là zip cây Chỉ có cái điểm khác biệt nho nhỏ của nó so với những đôi khác Tôi nghĩ là ở form Cái form mũi của đôi này nó hơi tròn Và cảm giác hơi hơi hơi bè ngang sang một xíu đi nó sẽ không có cảm giác bó chặt vào chân lại khá là thoáng sẽ khá là dễ chịu cho người phải di chuyển nhiều vận động nhiều nó có một cái điều rất là lạ nhé với những cái đôi bốt mà thường nó hay đi thì phần trọng tâm của người nó sẽ dồn hết vào phần mũi chân và cảm giác đứng người nó sẽ hơi hơi đổ đằng trước ấy. nhưng mà khi đi đôi này rồi thì trọng tâm cơ thể lại nằm ở ngay phần gót chân cảm giác nó sẽ như kiểu mình đi chân đất sẽ tự nhiên hơn không biết nên coi là điểm cộng hay điểm trừ tại vì tôi quen cái kiểu kia rồi nói chung là nếu mà anh em đang tìm lấy một đôi harness giá xương xương để khởi động cho cái sự nghiện ngập của mình thì tôi nghĩ đây là một mức giá rất là hời từ một củ bốn còn dưới một củ nghe đã nghiên cứu đúng không? Chùm bán rẻ, kẻ hủy diệt, tất cả các loại giá cả ở TikTok Shop đó là biệt danh mà khách hàng dành cho mình ở trên TikTok. Đôi Chelsea Bot này của nhà mình sau hơn một tuần bán ra đã có lượt bán khoảng hơn 400 đôi và được anh em đánh giá khá là tích cực. Nên là ngày hôm nay mình quyết định về thêm một phiên bản cổ cao hơn để cho anh em có thể trải nghiệm được nhá. Thực ra giá thành nó không phải là thứ quyết định tất cả Quan trọng là sản phẩm có chất lượng không Và cái hỗ trợ của mình sau khi khách hàng nhận được sản phẩm nó như thế nào Đấy mới là quan trọng nhá Đôi giày để làm được chất liệu da bò Phần đế thì từ cao su Ngoài ra còn là đế khâu luôn này Khi mà đeo vào chân thì cũng phải nói là thoải con nhà bà mái luôn Bên mình có cam kết nếu mọi người nhận sản phẩm nếu không phải da bò Thì bên mình sẽ bồi thường cho mọi người gấp 10 lần giá trị của sản phẩm Ngoài ra mọi người còn được đổi và trả sản phẩm trong vòng 14 ngày Bây giờ thì cùng mình lên đồ với đôi trên xe cổ cao này thôi nhỉ